trường nội địa Nhật model có bếp là N41BR mã số của bếp 90 2689 ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật thì à, so sánh với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ra thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được 2 tháng gửi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu bếp thì à, an toàn có cảm biến khóa ga tự động đây cảm biến khóa ga tự động bếp có à, cảm biến là khóa ga khi nước cạn nồi luôn các bạn đây là khóa ga tự động đây là khóa ga khi nước cạn nồi bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những ờ, chức năng cho các bạn xem ở đây là ngoại thất bên trong của bếp rồi bếp còn đẹp ở khoảng trống của bếp này là bên shop đã bao lưới lại hết để trong chị giờ tôi sẽ ờ, thực hiện ờ, khóa ga khi gió tắt lửa bếp thì có mâm dĩ bằng cho nóc tôi sẽ thực hiện phá ờ, ra khi gió thổi tắt lửa bớt lửa nhỏ lại thì à, từ 5 đến 7 giây thì bếp sẽ khóa ra kèm theo tiếng bếp của bếp có bếp thì nó đóng gà le đó giờ bếp đã khóa ra kèm theo tiếng bếp cả ba bếp bếp thì có có lò nướng tiện lợi dễ dàng khi vệ sinh mở lên là sử dụng không mất thời gian các bạn à, đốt lửa than nướng được mọi loại thứ các bạn ơi thạch mỗi lần à, hay miếng bản bự các bạn sắt ra những à, bản chừng 20 cm thôi để cho nó um, mau chín giờ tôi sẽ thực hiện chức năng thứ hai là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để thay thế cho hai đít đít nồi để à, thực hiện khói ra khi nước cạn nồi nếu mà có khóa ga thì nhiệt độ nó từ hai trăm 250 đến 300 bếp mới khóa các bạn ở nhà mình có xài thì xài cái à, nồi loại dày á tặng cho nhiệt độ nó giữ an toàn thì nó mới phá ra được còn các bạn mà xài nồi à, đáy mỏng thì à, nhiệt độ nó tản ra nó không bao giờ phá ra được bếp ga thì bếp ga Nhật thì đánh lửa điện tử bằng IC bằng hai cục bên đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt an toàn lên hàng đầu khi các bạn à, mở à, công tắc một bếp để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích của à, bếp là đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam thì à, như bên à, bên con ngó là con thỏ nè thì bên này dùng chỉ được 15 đến 20 ngày thôi nên à, cắt kém các bạn tránh ra còn mà để bếp ừ. bên trái của tôi là hơn 200 đây thì theo bếp nhiệt độ của bếp nha à, các bạn có bếp thì à, hai hai trăm rưỡi đến 300 nó sẽ khóa ra có bếp thì à, gần hai trăm rưỡi nó cũng phá được còn khắc phục để khắc phục về pin thì ờ, shop có bán và tặng kèm thêm một viên pin đại và một con lò xo về đây thì uh, sử dụng được uh, từ 3 4 tháng mỗi lần sạc độ bền của pin thì uh, từ 2 đến 3 năm giúp uh, quý khách không có tốn chi phí để mua pin hai bếp đều phát ra Miếng này thì các bạn à, vừa xài vừa vừa vừa nấu vừa sạc cũng vẫn được ha mỗi lần sạc thì 18 tiếng đồng hồ ha theo cục pin ờ, sạc thì có cọng dây dài 3 mét đây rất tiện lợi các bạn lấy rồi cái ờ, điện đại này kìa thì à, mỗi lần giao bếp thì à, bên shop gà hương mãi có đánh dấu cộng dấu cộng thì dây bên ngoài còn dấu trừ dây bên trong đó, các bạn muốn biết ờ, bên ờ, yếu hay bên ờ, còn nhiều thì bạn nghe nhịp lửa nó đánh nè đó như vậy là biết còn pin còn nhiều nhiều pin thì bên shop sẽ có làm cái đầu chờ sạc pin này bạn nhìn cho mà mình sạc đầy thì pin nó chuyển qua màu xanh bếp này thì à, chức năng của nó là có chỉ à, ba giây thôi này để à, chiên gan xào Còn các bạn mà muốn shop rẻ hơn khuyến mãi có đặc biệt dòng bếp ga shop rẻ khuyến mãi thì có phân phối công tắc gan chiên xào thoải mái không lo bị tắt lửa ở những nơi khác bán thì không có chức năng riêng gan chiên xào này có thể các bạn à, tích hợp cho nút ba dây này cũng được còn bếp không có thì chúng tôi sẽ bắt mật ở công tắc bên đây các bạn gan chiên xào thoải mái không lo bị tắt lửa bếp này thì em có ờ, chức năng hẹn giờ shop thì có ờ, bán thêm ờ, cái cục hẹn giờ nè cục này 80 ngàn ha các bạn hẹn giờ từ 1 đến 60 phút thì các bạn mỗi lần biết cái món nào chín thì mình nói chừng 10 phút hay 15 phút thì các bạn hẹn vô đây vì những cái thời gian đó mình làm công chuyện khác trong gia đình nó cũng tiện lợi luôn mình không có lo nấu quên tức là tiết kiệm ra tiết, tiết kiệm tiền đảm bảo an toàn cháy nổ nữa thì bên shop có ờ, bán thêm quanh ờ, ga hiệu Malasalet 345 mét cái quanh ga thì à, mang công nghệ Nhật thôi nhưng mà có số nơi họ bán quanh ga của Nhật nhưng mà mang công nghệ Nhật còn sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh một cái quanh ga về là bên shop bán à, giá 130 ngàn ở à, một nơi khác số nơi thì họ bán từ 160 đến 170 shop rẻ hơn khuyến mãi thì bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 ngày đầu nếu bếp có lỗi thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có phân phối bếp ga nội địa trên khắp cả nước các cửa hàng bếp ga các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 3061 49 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn xem à, xem và đăng ký các bạn xem trên kênh YouTube hay trên TV á có thể đọc từ vào và mod để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp ga nội địa của chúng tôi các bạn đăng ký vào nút subscribe bên dưới á video để có đón thêm những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ các bạn để mình cùng xem thì buổi live à, bếp chúng tôi đến đây là hết hẹn à, các bạn à, buổi clip tiếp theo chào các bạn